Mẹ dạ, em cắt hả? Đây, em ơi đây Mẹ dạ. ơi ừ. Em cắt nào Cắt mạnh nào Nào, em cắt mạnh nào Đây nào, nào Được rồi đâu em lấy cái nào em lấy cái nào ừ ơi thôi mình chào mọi người nhá mình chuẩn bị ăn thôi xe phải đây gấu á rồi mẹ chết rồi chạy đâu cái số 6 Sinh nhật em số sáu

chưa hay ơi cho ra đây ai quay phải em tôi tập trung mày rồi bác em bán tiếp số 6 rồi ừ hôm nay là sinh nhật bé thu đây bé của mẹ đây nào em thổi lên cho mẹ nào và hôm nay nhật sinh nhật bé thu lên mọi người mua bánh cho bé mua quà cho bé và mua quà cho bé nào em thổi lên nào em bật lên thế nào em rồi nào em em bật này lên nào nào em bật rồi không để bật cho em nhá đấy bật cho em rồi chưa được mà em để nào nào đấy mẹ nói là tí nữa mới thổi mà nào em nói nào em chào mọi nào em quay lên mẹ nào em chào mọi người em ơi hôm nay sinh nhật bé sinh nhật bé bé ừ. mời mọi người ăn cùng bé mời ăn bé và năm nay bé 6 tuổi à, ồ đây mẹ ấy cho em ha là số 6 hả? Ừ. Nào. Nào em hát, em hát cho mẹ nghe hát hát sinh nhật, hát sinh nhật. Thôi. Happy birthday to you Thôi Không mẹ hát Coi như là giọng mẹ hát Coi như là gọi Có sự hơi mẹ hát hả? xong rồi đây đây là bánh của bé ừ. và mình mời mời mọi người ăn bánh của bé thư nhá